À, vâng xin chào các bạn đã quay trở lại với channel nông dân làm giàu thì clip trước thì mình cũng à, có những cái hình ảnh ban đầu về à, chăn nuôi à, heo ở xã Nhôn huyện Môn tỉnh Đắk lắc và việc chăn nuôi heo này á, thì nó cũng không có đòi hỏi về cầu kỳ lắm về chuồng trại cũng như là cách nuôi nhưng mà đặc biệt á, là cái việc chăm sóc heo rừng này cũng đòi hỏi một cái um, cái việc rất là khó khăn về cái việc mà cho heo rừng ăn những cái loại rau rừng và bên cạnh mình đây là một cái hộ chăn nuôi gia đình Ờ, về thì ngay hôm nay thì mình sẽ có những cái trải nghiệm ờ, cùng với cô chào cô ạ vâng chào cháu à, thì ờ, bây giờ cô có thể dẫn mọi người đi tham quan cái cái trại của mình cũng như là cho heo rừng ăn những cái loại heo rừng nào được không ạ vâng được ạ dạ, dạ. à, thì bây giờ cô có thể tiết lộ một chút xíu về việc mà khi mà mình cho heo rừng ăn những cái loại mà cây lá ngoài thiên nhiên thì nó sẽ có những cái lợi ích gì cho heo rừng không ạ đơn giản dễ lắm ngoài những thức ăn mà mình đi lấy về cho nó ăn rau rác các thứ mình tận dạ. dụng ở các cửa hàng về mình cho nó ăn thì ngoài ra còn đi cắt những cái cái cái, cái cỏ xung quanh trang trại rồi cây keo này cây à, chảy tàu này hay là cái lá đu đủ hay là bất kể bất kể lá cây xanh gì cho vào cũng ăn nó cũng ăn hết cho ạ à, nói chung là mình mà mình cho ăn cái cái cái cây keo là mình kháng được cái run sán là những heo sinh sản này là không phải ăn thuốc không phải trị thuốc phun sán đâu là nó sẽ tự ờ, ăn cái chất đó và nó sẽ ngăn ngừa bệnh bệnh run sán một thông tin là thú vị ạ. Thì bây giờ thì chắc là ờ, cô cháu mình thì đi ờ, tham quan cái trại để mình cho nó ăn luôn rồi nhé. Dạ, dạ, thì đi. Đi để xem cho nó ăn. Đây các bạn nhé, những cái lá rừng này, lá cây keo này thì được vứt vào đây để cho những cái đàn heo này ăn các bạn nhé. à, cái này là những cái cây rừng thì cái thứ mình cũng vứt vào nó cũng ăn hết à cô ăn hết à. Đây, để tiếp cận cái đàn heo này thì mình chỉ còn cách là cho nó ăn thôi các bạn heo ăn vừa là rau xanh mà là cũng là chị run sán được đây. À đây là những cái cây rừng đúng không ạ? À? Đây cây keo rừng, cái cây keo đây. Đấy. Đấy. chữa đau bụng cho nó này cái này à À cái này là chữa đau bụng nó luôn hả cô ừ, đau bụng nó bị ỉa à. Con này con ăn cái này hết rồi có lần có cần thuốc đâu à, nghĩa là heo rừng này nuôi mình không cần thuốc thang gì ạ à? không hay quá Cái kia tàu nó cũng ăn này con này Cái kia tàu nó cũng ăn này Cái gì hết nó ăn hết Đây là cây keo hả cô? cái chè tàu đây này. Cái này cái chè tàu để làm bờ rào đấy. À nó đấy. cũng nó cũng ăn luôn. Nó cũng ăn luôn. Nó cũng ăn luôn đây. Đấy. Rất là ăn rất là tạp đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Nó ăn tạp, nó ăn tạp. Đây các bạn, tôi thấy nó ăn rất tạp. Nạc lắm heo này. Heo này nạc lắm à? Nạc nó sẽ không đỡ tí nào thịt cũng ngọt cái con con nanh này nó vẫn cái con heo đực cái nó vẫn trốn trốn nha, nó không chịu lại gần đấy à. con heo đực thì to quá cô nhỉ Ngoài những cái loại thức ăn mình nấu kia thì à, lá cây à, rừng này thì à, cũng à, là một cái à, nguồn thực phẩm cho nan đúng không cô? Đúng rồi đấy. Đúng rồi cho cây uh, tàu rồi cây bất kể cây gì cây xanh gọi là cây xanh mình thu hoạch à, những cây nông sản như là cây bắp hay là cây đậu gì ném vào nó cũng ăn hết đi cha. Yeah. Để heo bố heo mẹ đâu cần phải sử dụng đâu mà cứ cho ăn cái này thôi. đây con heo rừng còn nanh kìa các bạn các bạn cầm đây các bạn con heo rừng có rất to kia nhé À, là một đàn heo này thì mình à, cần khoảng một con heo rừng nữa hả cô một con heo đực này thôi đúng không đúng rồi đấy cần một con heo đực này thôi cả đàn này, này cả đàn là mình chỉ cần một con đực thôi cũng có nhiều hộ gia đình đến à, để sinh giống nữa đấy người ta cũng thả vào đây này thì lúc nãy mình rất là khó tiếp cận được cái đàn heo này nhưng mà cứ lúc có thức ăn này thì mình tiếp cận nó rất là dễ dàng có vẻ như là lúc sáng bây giờ nó cũng đói đúng không ạ lên tối ăn lên q nó chưa tách lên đây trên kia nó đẹp lắm con nó mới gần hai chục con rồi dạ yeah. đẹp đấy quay ra những cái loại rau rừng thế này thì mình ờ, có cho nó ăn thường xuyên không? Có chứ. Một ngày cũng ăn một hai lần. Có thì ăn không thì thôi. Có thì cho nó ăn. Không có thì thôi. Có cho ăn thì càng tốt đúng không ạ? Con heo đực này thì à, tầm được bao nhiêu ký được không? Chắc cũng gần cả tạ ấy chứ Gần gần tạ đấy Ăn xong rồi ra đầm rồi à, gom cái phân heo cái vào ủ rồi bón cây xung quanh vườn này cháu này à cái phân heo là mình cái sẽ gom lại này. mình sẽ gom lại xong ủ chấu hoặc là bã vỏ cà phê á không mình đi trồng ờ, ủ ờ, bón cho bơ rồi chanh đấy rồi ờ, chôm chôm à vâng các bạn à, ngoài những cái thức ăn như là nước rác từ những cái cửa hàng thức ăn đó thì người ta còn cho ăn một cái loại rau rừng đó là cây chè tàu hoặc là cây keo bất kể, bất kể có loại cây nào và khi mà à, cho ăn những cái loại rau rừng này á, thì cũng không phải là mua thuốc sổ run nữa tại vì những cái loại rau rừng này thì cũng đã có thể sổ run à, cho những cái loại heo này rồi thì đó là những thông tin mà mình nhận được từ những cái à, hộ chăn nuôi này à, và vâng clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé à, xin gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo